phần kiến thức, cô giáo có ví dụ đầu tiên 10.342 nhân 2 bằng bao nhiêu? Các con đã học cách đặt tính rồi, bây giờ cô trò mình cùng đặt tính để thực hiện nhé. Thừa số thứ nhất 10.000 à 10.342 nhân 2. Cô đặt thừa số thứ nhất ở trên, thừa số thứ hai ở dưới, sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục và tương tự các hàng thẳng cột với nhau đặt dấu nhân ở bên trái và kẻ phép tính. Bây giờ ta bắt đầu thực hiện nhân từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. Cô sẽ có số 4 đầu tiên. Và cô nhắc lại, 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. Xong nhân hàng đơn vị rồi cô tròm chúng mình sẽ nhân đến hàng chục. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 xong hàng chục rồi đúng không nào? Ta nhân tiếp đến hàng trăm. 2 nhân 3 bằng 6. Viết 6. Tiếp tục 2 nhân 0 bằng 0. Viết 0. Và ta viết 0 ở đây. Cuối cùng 2 nhân 1 bằng 2. Và ta viết 2. Ta có 10.342 nhân 2 bằng 20.000 0 684. Cô nhắc lại 10.342 nhân với 2 bằng 20.684 và ta có lần lượt 5 bước nhân. Đầu tiên ta nhân hàng đơn vị. Thừa số thứ hai nhân với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Thừa số thứ hai nhân với chữ số hàng chục của thừa số thứ nhất. Thừa số thứ hai nhân với chữ số hàng trăm của thừa số thứ nhất thừa số thứ hai nhân với chữ số hàng nghìn của thừa số thứ nhất và cuối cùng thừa số thứ hai nhân với chữ số hàng chục nghìn của thừa số thứ nhất.